thuyết minh catalog gạch lõi rỗng 3DG, VGO, tường 3D panel T, VGO, tấm ốp 3D GM, VGO. Sản phẩm thông minh, thi công nhanh, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng. Thuộc bản quyền, công ty cổ phần xây dựng VGO. Trong catalog có các nội dung chính sau. Từ trang 3, giới thiệu về VGO, sự hình thành và phát triển, mục tiêu và triết lý kinh doanh tổ chức và năng lực, sản phẩm và dịch vụ. Từ trang 7, giới thiệu gạch lõi rỗng G, VGO, cấu tạo gạch, thông số kỹ thuật. Từ trang 9, ưu điểm gạch G, VGO, khả năng chịu lực, tiến độ thi công, chi phí xây dựng, lợi ích trong sử dụng, kỹ thuật thi công. Từ trang 11, hướng dẫn chi tiết, thi công gạch G, VGO, tường bao che, trụ gạch, nút tường chịu lực, lanh tô, cạnh tường, hệ thống điện nước, từ trang 17, gạch trang trí G, VGO, mặt đã hoàn thiện, ngậm đá. Cấu tạo gạch. Ưu điểm, ứng dụng. Quy trình thi công. Mã sản phẩm. Từ trang 21, tường panel 3D bê tông T, VGO. Cấu tạo. Ứng dụng. Ưu điểm. Quy trình thi công. Từ trang 23, tường ốp tấm GM, VGO. Cấu tạo. Ứng dụng. Ưu điểm. Quy trình thi công. Từ trang 25, các dự án điển hình, sử dụng công nghệ của VZO Group. Giới thiệu VZO Group Sự hình thành và phát triển Công ty cổ phần xây dựng VZO được thành lập và hoạt động từ ngày 16 tháng 11 năm 2005 bởi đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư là giảng viên của trường đại học xây dựng. Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, VZO có năng lực mạnh trong công tác thiết kế và thi công công trình, nằm trong hệ thống phát triển các sản phẩm công nghệ xây dựng 3D VZO. Xuất phát điểm là đơn vị chuyên thiết kế và thi công các công trình sử dụng vật liệu 3D, VZO đã nghiên cứu và phát triển thành công sản phẩm gạch 3D và tấm tường 3D cải tiến mang lại lợi ích về kinh tế và sử dụng cho chủ đầu tư. Từ năm 2016, VZO áp dụng thêm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2008 cho toàn bộ hoạt động của công ty từ văn phòng đến nhà máy sản xuất để đảm bảo cam kết chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất. Mục tiêu kinh doanh tầm nhìn trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực về giải pháp kết cấu gạch 3D và tường 3D. Sứ mệnh, phát triển tối ưu công nghệ gạch và tường 3D mang lại hiệu quả tối đa cho chủ đầu tư, các nhà thầu và người sử dụng công trình. Chiến lược phát triển, chủ trương lấy sáng tạo công nghệ để đưa ra các sản phẩm phù hợp với khí hậu, nhu cầu sử dụng và yêu cầu bảo vệ môi trường. Triết lý kinh doanh, xây tin tưởng, dựng thành công. Tổ chức và năng lực, trụ sở chính Hà Nội, lô 40 liền kề, 7, khu đô thị Tổng cục 5, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Phòng thiết kế, 25 kỹ sư. Kết cấu, 5 kiến trúc sư, 5 chuyên gia kinh tế, 5 kỹ sư cơ điện. Phòng kỹ thuật hiện trường, 25 kỹ sư. Phòng kinh doanh, kế toán, 10 nhân viên. Văn phòng VZO, Đà Nẵng, 77 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, thành phố, Đà Nẵng. Văn phòng VZO, thành phố Hồ Chí Minh. 34 Xuân Quỳnh, khu dân cư Gia Hòa, 523A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy sản xuất, cơ sở miền Bắc. Giường 1, thôn Mái, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Giường 2, thôn Bài, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Giường 3, Cổ Bi, Bình Giang, Hải Dương. Giường 4, thành phố Vinh, Nghệ An. Giường 5, xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhà máy sản xuất, cơ sở miền Trung. Giường 1, 162 đến 168 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc, Liên triều Đà Nẵng. Giường 2, 281 Trường Trinh, phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng. Nhà máy sản xuất, cơ sở miền Nam. Giường 1, 68 Sạch 9, Bưng Ông Thoàn, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Giường 2, Nhân Trạch, Đồng Nai, sản phẩm và dịch vụ. Gạch 3DG, VGO là gạch bê tông mắc cao, có lõi xốp kích thước 500 x 250 mm, có các chiều dài khác nhau, với đa dạng loại tường chịu lực, tường bao che trong và ngoài nhà. Tấm tường 3DT, VZO là loại tấm khổ lớn, thi công tại chỗ, kích thước đa dạng theo thiết kế. Thiết kế các công trình xây dựng và công nghiệp. Sản phẩm gạch g VZO của công ty cổ phần xây dựng VZO. Trên màn hình là hình ảnh gạch bê tông thông minh G, VZO, bao gồm loại có xốp và không có xốp cấu tạo điển hình gạch G, vzo Trên màn hình, hình trên là hình thành phẩm viên gạch nguyên bản G, vzo Hình dưới là hình cắt để xem trong viên gạch G, vzo Viên gạch có bốn bộ phận chính. một Khung thép. Khung thép chữ nhật là lưới thép phẳng nằm trọn trong tấm bê tông đúc sẵn. Hai lưới thép ở hai mặt được liên kết với nhau bởi hệ thép xiên. hai Bản bê tông. Hai mặt bê tông dày 20 đến 25 mm, bắc 200 đến 300, tăng cường khả năng chống thấm ngang cho tường. 3. Hệ thép liên kết, hệ thép xiên liên kết, đường kính 2,7 đến 3,5 mm, dọc và ngang, giúp định vị gạch, chịu các lực tác động trong quá trình thi công, tăng cường khả năng chịu lực cho các mạch vữa của tường sau này. 4. Xốp IPS không cháy lan. Lõi xốp IPS nằm ở giữa hai lớp bê tông, có trọng lượng nhẹ, giảm trọng lượng cho tường, có tác dụng tạo khoảng trống không khí cho tường, tăng khả năng cách âm, cách nhiệt. Thông số kỹ thuật, các loại gạch G, VGO. Chúng ta cùng xem các danh mục trong bảng thống kê, thông số kỹ thuật, các loại gạch G, VZO Chúng ta cùng xem các danh mục trong bảng thống kê. Loại gạch, chiều dày gạch, đơn vị đo mm, rộng nhân cao, mm, chiều dày tường hoàn thiện, mm, lõi xốp IPS, số lượng, viên, chiều dày, mm, định mức, số viên trên mét vuông tường, khối lượng kg trên một mét vuông tường, định mức vữa dùng, mét khối vữa trên mét vuông tường. Khuyến cáo, mục đích sử dụng G, VZO90, dài 90mm, kích thước 500 x 250mm, 95 đến 100, hai hộp xốp, dài 50mm, 7,5 viên trên mét vuông, 133,59 kg trên mét vuông, 0,018 mét khối trên mét vuông, thay thế tường 110 trong nhà. G, VZO 115, dài 115, mm kích thước 500 x 250 mm, 120 đến 125, hai hộp xốp, dài 80 mm, 7,5 viên trên mét vuông, 153,79 kg trên mét vuông, 0,028 mét khối trên mét vuông, thay thế tường 110 trong nhà. G, VZO 140, dày 140 mm, kích thước 500 x 250 mm, hoàn thiện 145 đến 150, hai hộp xốp, dày 100 mm, 7,5 viên trên mét vuông, 173,99 kg trên mét vuông, 0,037 mét khối trên mét vuông, thay thế tưởng 220 ngăn giữa các căn hộ chung cư. G. VGO 165, dày 165 mm, kích thước 500 x 250 mm, hoàn thiện 170 đến 175, hai hộp xốp, dày 125 mm, 7,5 viên trên mét vuông, 194,2 kg trên mét vuông, 0,046 mét khối trên mét vuông, thay thế tường 220 ngoài nhà hoặc hành lang chung cư. G. VZO 190, dày 190 mm, kích thước 500 x 250 mm, hoàn thiện 195 đến 200, hai hộp xốp, dày 150 mm, 7,5 viên trên mét vuông, 214.4 kg trên mét vuông, 0,055 mét khối trên mét vuông, thay thế tường 220 ngoài nhà hoặc hành lang chung cư. G. VZO 240, dày 240 mm, kích thước 500 x 250 mm, hoàn thiện 245 đến 250, hai hộp xốp, dày 200 mm, 7,5 viên trên mét vuông, 254.8 kg trên mét vuông, 0,073 mét khối trên mét vuông, thay thế tường 220 kiến trúc cần che cột bê tông hoặc xây tường cao, chịu lực lớn bằng định mức phụ gia, định mức đóng gói, loại gạch. Lượng phụ gia hóa dẻo sử dụng cho vữa, theo mét khối vữa, đơn vị tính, lít trên mét khối vữa, theo xi măng ml trên một bao xi măng theo gạch ml trên viên định mức keo xây theo mét vuông kg trên mét vuông theo gạch kg trên viên định mức đóng gói viên trên pallet mét vuông trên pallet kg trên pallet g vzo 90 2,05 200 đến 250 4,92 3,125 0,42 88

672 G, VZO 240 2,05 200 đến 250 19,95 3,125 0,42 56 8,24 588 Ưu điểm gạch thông minh G, VZO 1. Khả năng chịu lực tốt Tường dùng bê tông mác 200 đến 300, lưới thép cường độ cao phi 3, Thép liên kết phi 2,7 đến 3,5 nên tường rất cứng, có thể hỗ trợ các kết cấu chịu lực cho hệ khung, dầm. Phân phối lực đều, tường chịu lực giúp phân bố tải trọng đều, đồng nghĩa với việc móng chịu lực ổn định hơn, giảm khả năng lún lệch. Tạo độ cứng tổng thể lớn, kết cấu toàn khối, giúp công trình chịu tải trọng gió, động đất và rung động, tải trọng xe chạy tốt hơn kết cấu cột. Có khả năng chống nứt do cấu tạo dạng nêm, vữa đúc ướt làm bên trong gạch. 2. Tiến độ thi công nhanh. Tường có xốp ở giữa nên nhẹ hơn, tải trọng chỉ bằng 50% so với tường 110 và 35% và tường 220 giây bằng gạch truyền thống, kích thước viên lớn nên công tác thi công nhanh hơn. Với gạch cờ, VGO, do không cần chát hai mặt nên tiến độ thi công giảm đáng kể so với phương án tường xây gạch nung cũng như gạch bê tông cốt liệu thông thường. 3. Giảm chi phí xây dựng. Trọng lượng gạch nhẹ nên tải trọng tác động lên hệ móng, cột, dầm, sàn giảm đi đáng kể từ đó giảm khối lượng và chi phí cho kết cấu bê tông cốt thép. Sử dụng gạch gờ, VGO giảm chi phí xây tường do không mất chi phí chát hai mặt. Chi phí xây dựng tương đương tường 110 truyền thống và tiết kiệm hơn tường 220 từ 10 đến 15%. 4. Ưu điểm khi sử dụng. Có thể liên kết dầu thép vào trần nên tránh được hiện tượng nứt cổ trần. Hai lớp bê tông dày 2 đến 2.5 cm mắc 200 đến 300 nên có khả năng không thấm ngang tốt có thể xây tường giáp danh không chát mà không thấm. Gạch có lõi giúp IPS cách âm, cách nhiệt tốt, chống nồm ẩm trên tường, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, tiết kiệm chi phí điện năng trong quá trình sử dụng. Tường mỏng nên không gian rộng hơn, tăng diện tích sàn sử dụng cho chủ đầu tư. 5. Kỹ thuật xây dựng đơn giản, an toàn, nhanh chóng. Tường xây bằng phương pháp rót vữa, kết cấu toàn khối, mạch ướt nên không lo bị hiện tượng nứt tách mối nối như của tường lắp ghép tấm lớn. Thao tác xây gần tương tự như gạch truyền thống viên lớn nên thợ thi công có thể làm được ngay. Hướng dẫn thi công tường G, VGO, thi công tường bao che. Bước 1. Khoan cấy thép. Đối với cột bê tông, khoan cấy chờ dâu thép cột phi 10, khoảng cách bằng một lớp gạch xây A258. Lưu ý, đối với cột thép hình thì hàn dâu thép chờ. Bước 2. Xây hàng gạch đầu tiên. Trước hết, dùng khay vữa giải lớp vữa chân tường. Sau đó, xây hàng gạch đầu tiên phết dầu hồ xi măng vào cạnh gạch, xếp các viên gạch nối tiếp nhau. Bước 3. Xây hàng gạch thứ hai. 1. Đóng dầu thép phi 10 vào lỗ khoan chờ cột. 2. Phết dầu hồ xi măng lên cạnh trên hàng gạch trước. 3. Xếp hàng gạch tiếp theo so le với hàng gạch trước đó. Bước 4. Hoàn thiện. 1. Xây các hàng gạch tiếp theo đến cao độ thiết kế. 2. Cắm thép đứng theo yêu cầu. 3. Rót vữa mác 150 đầy các lỗ gạch. 4. Xây hàng gạch chèn đỉnh khi công trụ gạch gờ VZO Dùng gạch gờ VZO không xốp để tạo khuôn đúc bê tông trụ. Có hai loại trụ chính. T1, chiều rộng bằng 1 phần 2 viên gạch, 25 cm, áp dụng cho khoảng cách hai trụ 5 đến 6 m. T2, chiều rộng bằng một viên gạch, 50 cm áp dụng cho khoảng cách hai trụ 6 đến 10 m. Bước 1, khoan cấy thép đứng của trụ. 1. Khoan chở cấy dầu thép trụ sàn và trần. 2. Buộc thép cột phi 12 theo thiết kế. Trụ T1 gồm 2 phi 12, trụ T2 gồm 4 phi 12. Bước 2, xây hàng gạch đầu tiên. 1. Dùng khay vữa giải lớp vữa chân tường. 2. Xây hàng gạch đầu tiên, phết dầu hồ xi măng vào cạnh gạch, xếp cách viên gạch nối tiếp nhau. 3. Xếp gạch không xốp 250 hoặc 500 vào vị trí cột trụ. Bước 3. Xây hàng gạch thứ hai. 1. Đóng dâu thép phi 10 vào lỗ khoan chờ cột. 2. Đặt hai thanh thép phi 6 vào vị trí khe trên cột trụ của hàng gạch trước, chiều dài thanh phi 6 được ngậm vào nửa viên gạch. 3. Phết hồ xi măng vào cạnh trên của hàng gạch trước. 4. Xếp hàng gạch thứ hai so le với hàng gạch đầu tiên. Bước 4. Hoàn thiện. 1. Xây các hàng gạch tiếp theo đến cao độ thiết kế. 2. Rót vữa mác 150 đầy các lỗ gạch, thi công nút tường G, VGO. Chữ L, chữ T, dấu cộng. Lưu ý, có bố trí thép phi 6 hình dáng như bản vẽ, sắp xếp các viên gạch so le, đầu tiếp giáp để có kết cấu hợp lý, vững chắc nhất, xem kỹ hình thi công mẫu để thi công chuẩn nhất, thi công lanh tô, cạnh tường G, VGO. Bước 1, xây tường. Xây tường gạch G, VGO chịu lực hoặc bao che tới cao độ lanh tô. Bước 2, xây cạnh tường. 1. Đặt gạch G, VGO bỏ một xốp vào vị trí cạnh tường. 2. Bè cốt pha cạnh tường. 3. Đặt cố định 1 đến 2 thanh thép phi 10 vào vị trí cạnh tường không có xốp. Bước 3. Xây lanh tô. 1. Đặt cốc pha giữ trong quá trình nhồi vữa vào lanh tô. 2. Đặt gạch cờ, VGO không xốp vào các vị trí làm lanh tô. 3. Đặt 4 thanh thép phi 10 dọc theo chiều dài của lanh tô. Bước 4. Hoàn thiện. 1. Xây các hàng gạch tiếp theo đến cao độ thiết kế. 2. Rót vữa mác 150 đầy các lỗ gạch, thi công điện nước mở tường G, VGO. Có hai cách, thi công trước và sau khi rót vữa. Chúng ta cùng xem qua ở hình ảnh mô phỏng. Cách 1. Thi công trước khi rót vữa. 1. Xây tường gạch gờ, VGO đến cao độ theo thiết kế. 2. Đặt đường ống trục đứng và ngang ngay trong khi xây tường. Có thể khỏ xốp để đặt ống nếu cần. 3. Rót vữa mác 150 đầy các lỗ gạch. 4. Xây hàng gạch chèn đỉnh. Cách 2. Thi công sau khi rót vữa. 1. Cắt đục mạch tường ở vị trí thi công điện nước theo thiết kế. 2. Chạy ống điện nước vào vị trí cắt tường. 3 chát lại vị trí thi công bằng vữa chát mắc cao, kèm lưới thép chống co ngót theo đường mạch ống. 4. Dán lưới thủy tinh qua hai mép cắt và bảo phủ trên mặt lưới thủy tinh theo đường cắt. Giới thiệu gạch G, VGO, ngậm đá trang trí. Gạch G, VGO được chế tạo có mặt phủ đá, một mặt hoặc hai mặt. Có hẻm âm, dương để liên kết các lớp xây gạch. Có thể có hộp xốp hoặc không có hộp xốp để sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Cấu tạo cơ bản giống gạch G, VGO thường chỉ thêm lớp phủ đá trang trí tự nhiên dày 15mm, cấu tạo gạch trang trí phủ đá và ứng dụng. Trên màn hình là gạch cơ bản và gạch góc, gạch nguyên viên và gạch nữa. Ứng dụng, xây cột trụ nhà, cột trụ hàng rào, cột trang trí, bồn trồng cây, bể nước, hồ bơi. Xây tường ngăn, tường chịu lực cường độ cao, tường hàng rào, tường trang trí nội thất, hộp thư, lò sưởi, mã hiệu gạch G, VGO trang trí. Có sẵn mã từ 1 đến 9 và có thể đặt hàng theo yêu cầu hình ảnh hàng rào xây gạch cờ, bây giờ ôm mặt phủ đá tự nhiên. Giới thiệu tấm tường 3D panel, cấu tạo và quy trình thi công như hình ảnh mô phỏng. Ứng dụng, làm vách chịu lực, tường chịu lực, tường ngăn hoặc kết hợp. Phù hợp với nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà xưởng. Ưu điểm, khả năng chịu lực cao, đặc biệt hiệu quả khi kết hợp làm vách chịu lực, tường chịu lực. Cách âm, cách nhiệt rất tốt, chống thấm tốt. Bền theo thời gian, bảo vệ các lớp hoàn thiện hiệu quả lâu dài thi công nhanh dễ quản lý chất lượng giá thành hợp lý so với các phương án gạch xây rẻ hơn khi kết hợp làm tường chịu lực quy trình thi công bước 1, sau khi đổ bê tông sàn khoan dâu thép vào sàn và trần phi 8, A300 như bản vẽ. Bước 2, lắp dựng tấm tường T, vê dầu tựa vào dâu thép, sau đó hàn đính tấm tường với dâu thép. Buộc tấm tường với dâu thép bằng thép 1 ly. Bước 3, Chát lớp bê tông đá mi mác 150 dày 20mm, đối với tường trong nhà và 40mm với tường ngoài nhà bằng tay. Bước 4. Sau khi chát lớp bê tông xong ít nhất 4 đến 6 giờ thì tiến hành chát lớp vữa hoàn thiện 10mm. Bước 5. Xây chèn gạch đỉnh tường chét vữa hoàn thiện. Trên màn hình mô phỏng mặt cắt ngang tường và hình ảnh thi công thực tế tường panel 3D bê tông T, VGO. Bảng thông số kỹ thuật tường panel 3D T, VGO. Các danh mục Loại tường. Tấm. Kích thước chiều dày mm. Lớp vữa chát. Bê tông mác 200. Lõi xốp IPS. Khối lượng kg. Bê tông cộng vữa. Xốp cộng thép. Khối lượng trên mét vuông kg. Tường T, VZO 100, khuyến cáo sử dụng tường trong nhà. Sử dụng tấm B70. Vữa chát 20 mm. Bê tông 40 mm. Xốp IPS 40 mm. Bê tông cộng vữa. 128 kg trên mét vuông, xốp cộng thép 5 kg trên mét vuông, tổng 133 kg trên mét vuông, tường T, VZO 120, khuyến cáo sử dụng tường trong nhà, sử dụng tấm B90, vữa chát 20 mm, bê tông 50 mm, xốp 50 mm, bê tông cộng vữa 156 kg, xốp cộng thép 5.2 kg, tổng 161.2 kg trên mét vuông. Tường T, VGO 140, khuyến cáo sử dụng tường ngoài nhà. Sử dụng tấm B100, vữa chát 20mm, bê tông 60mm, xốp 60mm, bê tông cộng vữa 180 kg, xốp cộng thép 5.4 kg, tổng 185.4 kg trên mét vuông. Giới thiệu tấm ốp 3D panel bê tông. Sử ốp tường cho các loại tường xây gạch, gạch truyền thống, gạch bê tông, mặt cắt ngang mô phỏng tấm ốp 3D panel và tường gạch. Cấu tạo Một lớp bê tông cốt thép cường độ cao và lõi xốp IPS không bắt lửa. Ứng dụng Ghim ốp tấm ria mờ, VZO vào tường xây hoặc sàn mái có trước để tăng khả năng chống nóng, chống ồn. Tăng bề dày tường theo mong muốn thiết kế mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu hiện trạng. Giảm khối lượng và tăng độ bền cho phần tường, sàn đắp thêm. Ưu điểm Khả năng chịu lực cao Cách âm, cách nhiệt rất tốt, chống thấm tốt bền theo thời gian bảo vệ các lớp tường và sàn thô hiệu quả lâu dài thi công nhanh dễ quản lý chất lượng giá thành hợp lý so với các phương án xây tường dày và các biện pháp cách âm cách nhiệt chống thấm khác quy trình thi công bước 1. vệ sinh vị trí bề mặt tường sàn cũ sẽ ốp tấm diêm mờ VZO. Bước 2, lắp dựng và ghim tấm diêm mờ VZO vào vị trí cần ốp. Buộc tấm tường với dầu thép bằng thép 1 ly. Bước 3, chát vữa kín các mạch của tấm ốp và lớp vữa hoàn thiện dày 10 đến 20 mm. Dự án kinh nghiệm sử dụng tường rỗng panel 3D của công ty cổ phần xây dựng VZO, nhà xưởng CIS Vina, chủ đầu tư, công ty cổ phần Green Ground Việt. Địa điểm: phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, quy mô 3.200 m2. Hạng mục: tường gạch Smart G, VZO, nhà xưởng dụng cụ cơ khí, chủ đầu tư, công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu. Địa điểm: khu công nghiệp Quang Minh Mê Linh, Hà Nội. Quy mô 3.500 m2. Hạng mục tường gạch Smart G, VZO, trường phổ thông liên cấp Fenica, chủ đầu tư, tập đoàn Fenica. Địa điểm, phường, phương canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quy mô 6.000 m2. Hạng mục tường gạch Smart G, VZO, VZO Group, xây tin tưởng, dựng thành công. Có văn phòng và nhà máy tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Thông tin liên hệ VZO Group Website sản phẳng.top Hotline 094 2368 133 Email trần hải vzo a gmail com Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc sức khỏe và thành công!